không được để cho đảng nhà nước bị động bất ngờ chiến lược về các vấn đề liên quan đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cái cuộc sống yên bình của nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa, tấn công chấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm, tội phạm nguy hiểm, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy buôn lậu tội phạm xuyên quốc gia